Mẫu xe này cũng đang để tại cơ sở 1 của ô tô Kinh Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chiếc xe này à, đăng ký tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Được ô tô Kinh Anh mua của một à, khách hàng ở Rạch Giá, Kiên Giang, biển 4 biển 4 số. Được à, chủ xe chăm sóc rất là kỹ, thường xuyên đi bảo dưỡng định kỳ tại hãng. Cho nên là xe còn khá là đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất ở bên trong. Với chiếc xe này thì à, ô tô Grand cam kết là sẽ không hề có đâm đụng hay là ngập nước. Không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Sau đây thì à, chúng ta cùng à, khảo sát một vòng ngoại thất của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Như quý vị thấy thì toàn thân chiếc xe mang một cái màu ghi vàng. Ở đây cũng có thể nói là màu khá là đẹp của dòng Chevrolet Captiva. Đây là dòng xe mang thương hiệu của Mỹ cho nên là dàn đồng dàn chassis khá là dày đây là cái cụm à, đèn pha ở à, bên phụ. Quý vị có thấy đèn vẫn là đèn zin theo xe. Đèn à, siêu mù phía dưới cản trước cũng bám đường khá là tốt giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi di chuyển vào ban đêm. À, biển à, 4 số 9 nút lục nhất vô nhị. Còn đây là cụm đèn pha ở bên tài đây. Trái của nó còn rất là trong, vẫn là đèn zin theo xe, chưa có dấu hiệu gì là nứt vỡ cũng như là hoen ố cả. Tất cả các đèn vẫn còn hoạt động rất là tốt. Các cái à, tấm lưới tản nhiệt dạng à, hình tổ ong còn như là mới, dạng à, đèn bisalon kết hợp với halogen khá là lớn, chiếu sáng rất là xa. Kính chiếu hậu cũng được tích hợp sinh nhan trên gương, rất là thuận tiện cho chúng ta vận hành chiếc xe này. Đây là cụm bánh trước ở bên tài đây quý vị. Mâm đúc 6 chấu vẫn còn nguyên cái logo của hãng Chevrolet Captiva. Sơn của mâm xe vẫn là sơn zin Vỏ xe mang thương hiệu à, McLean cũng còn à, khá là mới. Toàn bộ hộc dè cũng như là hệ thống à, giảm sóc. Quay cận cảnh cho quý vị thấy còn khá là cứng cáp cũng như là chắc chắn. Hệ thống cua lốp cũng còn khá là đẹp, phẳng phiu. Các cái đường gân chỉ trên thân xe còn rất là thẳng. Còn đây là cánh cửa trước ở bên tài, phần tapi, các cái tấm nhựa của tapi. Quý vị có thể thấy không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là nứt vỡ cả toàn bộ hệ thống à, keo chỉ giòn cao su vẫn còn rất là đầy đủ quay à, cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ vẫn còn thể hiện rất là rõ các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả toàn bộ các cái nút bấm cửa kính vẫn còn hoạt động rất là nhẹ nhàng trơn tru nách của cánh cửa hệ thống bật lề cực kỳ là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng quý vị à, có thể thấy vẫn còn hoạt động rất là tốt nhẹ nhàng trơn tru đây vẫn còn à, cái à, phiếu nhắc bảo dưỡng của chính hãng phải nói là chủ xe này chăm sóc xe rất là kỹ bảo dưỡng ở chính hãng luôn vô lăng bốn chấu có hỗ trợ lực lái cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng cột cũng như là khung cửa rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả như chúng tôi đã cam kết thì chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước ngày nào. Đây là dòng xe mang thương hiệu của Mỹ cho nên là cái à, vị trí ngồi rất là rộng rãi, thoải mái. Ghế à, tài xế được à, điều chỉnh bằng điện theo 8 hướng, khá là thuận tiện cho tài xế lựa chọn được cái vị trí lái tốt nhất. Đấy, tất cả các cái nút điều khiển vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả. Nút điều khiển lên xuống ghế, cũng như là cái nút điều khiển à, gập ngả lưng vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn ở trên cánh cửa của chiếc xe rõ ràng sắc nét cột cũng như là khung cửa rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả sau đây à, chúng tôi nổ máy lên à, cho quý vị xem nhé đây toàn bộ các cái đèn tín hiệu cảnh báo trên bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là tốt đầy đủ còn đây là cái bảng ban en hiển thị các cái thông số của nhiệt độ cũng như là hướng đi Xe cũng à, trang bị một cái à, ổ DVD 6 đĩa giúp chúng ta có những à, phút giây thư giãn khi mà di chuyển trên xe. Hộp số sàn 5 cấp ra vào số khá là nhẹ nhàng. Trơn mượt, không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả. Đấy quý vị có thể thấy ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng, vẫn còn rất là rõ số. Ngoài ra thì xe cũng trang bị các cái tính năng như là chống trơn trượt, xe đổ đèo giúp cho chúng ta di chuyển một cách an toàn các cái à, tấm nhựa trên à, phần tắp lô của xe còn khá là sần rất là đẹp theo như bảng à, thông số của đồng hồ thì chiếc xe này mới đi được có hơn 134.000 km đây chúng tôi đang nổ máy cho quý vị thấy máy nổ khá là nhẹ nhàng êm mượt đồng hồ vòng tua chỉ lên hơn mức một một tí thôi phải nói là máy còn rất là êm còn đây là cánh cửa trước ở xin lỗi cánh cửa sau ở phía bên tài phần tắp bi của nó quý vị thấy các cái tấm nhựa còn cực kỳ đẹp không có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả toàn bộ keo trì hệ thống à, gioăng cao su vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một à, phân đoạn nào chi tiết à, giả vân gỗ còn rất là sáng rất là bóng hệ thống bản lề của cánh cửa sau cực kỳ là chắc chắn đóng mở cửa nhẹ nhàng êm mượt chưa có cái dấu hiệu gì là gì xét cả bật lên xuống chốt khóa còn rất là chắc chắn Toàn bộ da ghế cũng đã à, được bọc lại cho nên là còn như mới. Chiếc xe này à, được chủ xe cũng à, trang bị cái thảm lót sàn giúp cho quý khách có thể dễ dàng vệ sinh sàn xe một cách nhanh chóng, thuận tiện. Xe cũng trang bị khá nhiều cái hộp tiện ích thuận tiện cho quý khách khi mà vận hành chiếc xe này. Đấy, đây cũng là cái bệ tì tay có tích hợp cái khay để đồ khi à, chúng ta ngồi hai người thì à, chúng ta hạ cái bệ tì tay này xuống còn à, khi chúng ta ngồi ba người thì chúng ta gặp cái bệ tì tay này lên đây là dòng xe mang thương hiệu của Mỹ cho nên là cái vị trí ngồi rất là rộng rãi thoải mái còn đây là cái cốp ở phía sau xe đây khi chúng ta gặp cái hàng ghế thứ ba xuống nó tạo ra một cái không gian rất là rộng để được rất là nhiều đồ cụm đèn hậu ở bên tài vẫn còn là đèn zin theo xe rất là trong chưa có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả toàn bộ keo chỉ của phần à, cốp xe còn rất là rõ các cái à, dấu đình tán của hãng à, sản xuất cây chống bằng thủy lực vẫn còn rất là tốt toàn bộ keo chỉ của phần nắp cốp xe quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ còn rất là đẹp đầy đủ không hề thiếu một uh, phân đoạn nào chiếc xe có như thế nào chúng tôi mô tả đúng như vậy không hề thêm bớt đây là dòng xe mang thương hiệu của Mỹ mà cho nên là cái phần à, dàn đồng dàn chassis rất là dày phần bản lề của à, cốp xe đây cực kỳ là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen gì hay là mục mọt cả cụm đèn hậu ở bên phụ cũng vậy nổi bật với cái à, nền màu đỏ trá của đèn còn rất là trong đây đây là hàng ghế thứ ba ở phía sau xe đây Xe cũng à, trang bị đầy đủ các cái à, phụ kiện theo xe như là con đội cũng như là các cái à, dụng cụ để mở cái bánh xe dự phòng để thay thế bánh xe dự phòng. Tất cả được để gọn gàng ở phía sau xe. Các cái tấm nhựa trong khoang nội thất quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy cũng rất là đẹp Chúng ta cùng à, nhìn lại toàn bộ cái à, khoang nội thất. Đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là cái khoang nội thất của nó rất là rộng rãi. Các cái vị trí ngồi cực kỳ là thoải mái. Không hề có cái hiện tượng gì là gò bó như à, những dòng xe khác. Khi chúng ta gập cái hàng ghế thứ hai xuống tạo một cái khoảng không gian rất là rộng. Phải nói là chiếc xe này rất là thích hợp cho mọi gia đình trên những chuyến đi xa. Xe cũng trang bị cái hệ thống điều hòa tự động hai chiều làm lạnh khá là sâu bảng tablo cũng khá là đơn giản tinh tế với à, các cái núm điều khiển dạng núm xoay cho chúng ta thao tác một cách dễ dàng thuận tiện nhất trần nỉ cũng còn khá là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả còn đây là cánh cửa sau ở bên phụ đây chắc à, cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ toàn bộ cái phần tắp bì còn rất là đẹp chỉ với giá là 225 triệu đồng Giá trên đã bao gồm à, phí vận chuyển cũng như là phí rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Một cái giá cực kỳ là hợp lý cho một à, chiếc xe mang thương hiệu Mỹ 8 chỗ, số sàn, máy xăng, có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử. Còn đây là cụm bánh xe sau ở bên phụ. Toàn bộ 4 bánh xe đều trang bị mâm đúc 6 chấu, rất là chắc chắn. Đồng thời thì cũng trang bị cái hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho nên là rất là an toàn. Đấy, toàn bộ hộc rè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 085 88 44 999 để sở hữu chiếc xe này. Hoặc là quý vị có thể đến địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu Lớn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để chúng ta trải nghiệm thực tế chiếc xe này nhé. Hệ thống bản lề rất là chắc chắn. Chúng tôi cam kết là chiếc xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Phần keo chỉ, gioăng cao su rất là đẹp, không hề thiếu à, bất kỳ một phần đoạn nào. Hệ thống à, chốt khóa cũng như là sơn của cánh cửa không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục ngọt cả các cái à, tấm nhựa của phần à, tắp lồ quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rất là đẹp rất là sần học đề đỏ rộng rãi đây xe cũng có một cái chìa khóa điều khiển từ xa tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt chỉ với giá là 225 triệu đồng quá rẻ cho một chiếc xe mang thương hiệu của Mỹ Chevrolet Captiva 8 chỗ số sàn máy xăng còn chần chừ gì nữa mà không gọi cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 999 để sở hữu chiếc xe này và sau đây thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu qua phần máy của chiếc xe này nhé Chevrolet Captiva được trang bị một cái à, động cơ xăng 2.4 lít DOHC 16V. Đặc biệt thì à, xe cũng vẫn à, trang bị cái hệ thống phun à, xăng điện tử. Máy thì cũng đã được lên tuộc bô cho nên là cũng khá là tiết kiệm xăng. Theo như trải nghiệm của chúng tôi thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ từ 9 đến 11 lít trên 100 km. Máy nổ rất là êm ái, nhẹ nhàng. Toàn bộ keo chỉ của phần nắp cabo còn đầy đủ, không hề thiếu một phân đoạn nào. Dàn đồng, dàn sắt xi rất là dày, rất là sáng. Chiếc xe có như thế nào chúng tôi ờ, mô tả đúng như vậy, không hề thêm bớt. Chính vì vậy mà thông qua cái ờ, video clip này, quý khách cũng ờ, có thể cảm nhận được 80 đến 90% về chất lượng của xe. Phần tấm nỉ trên nắp cabo, thanh rằng đầu xe vẫn còn cực kỳ là chắc chắn, các cái lỗ của thanh rằng vẫn còn rất là tròn. Quay cận cảnh và chi tiết toàn bộ cái khoang máy của chiếc xe rất là khô ráo, sạch sẽ không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả chúng tôi cam kết là máy xe không hề có cấn đụng hay là ngập nước máy 2.4 cực kỳ khỏe tiếng nổ máy cũng khá là nhỏ chỉ với giá là 225 triệu đồng theo tôi nghĩ đây là một cái giá cực kỳ là hợp lý cho một uh, chiếc xe mang thương hiệu Mỹ Chevrolet Captiva bản LT 8 chỗ số sàn có trang bị hệ thống uh, phun xăng điện tử phanh ABS chống trơn trượt và đổ đèo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 cho nên là toàn bộ phần gầm cực kỳ là chắc chắn không một vết hàn nứt ở trên gầm của chiếc xe này gầm còn rất là sáng không hề có cái hiện tượng gì là dỉ xét hay là mục mọt cả quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ còn đây là phần gầm xe quay từ ờ, phía sau bánh dự phòng các cái ờ, đầu rô tin hệ thống giảm sóc cũng rất là tốt rất là chắc chắn khi chúng ta mua chiếc xe này về thì Chúng ta chỉ việc sử dụng luôn mà không cần phải thay thế cũng như là sửa chữa bất kỳ một bộ phận nào. Và cuối cùng thì à, chúng ta cùng à, trải nghiệm chiếc à, xe này ở cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Đấy quý vị có thể thấy máy đề rất là nhẹ nhàng, êm mượt, máy nổ cũng khá là nhỏ, hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng, êm mượt, không hề có hiện tượng gì là sóc số cả. Vị trí ghế tài xế cũng rất là rộng rãi, thoải mái, ghế à, tài xế được à, điều chỉnh bằng điện cho nên là chúng ta có thể à, lựa chọn được cái vị trí tốt nhất khi xe chạy có cảm giác rất là đầm xe đây là thương hiệu đây là dòng xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là cái phần dàn đồng dàn gầm xe rất là dày cho nên là khi chạy rất là đầm không hề có cái hiện tượng gì là rung lắc cả giá linh kiện cũng như là cái chi phí sử dụng cho chiếc xe này cũng khá là hợp lý phụ tùng của dòng xe này cũng rất là dễ tìm kiếm ở cái thị trường của Việt Nam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 hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên fanpage. Sau đó thì à, nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.